Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai gửi đến các anh chị chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G Xe gia đình, xe này không kinh doanh dịch vụ, cực kỳ là đẹp luôn Cửa hàng vừa dọn xong à, gửi quay lên cho các anh chị chiếc xe này à, bán 235 triệu phiên bản G nha anh chị xem xe lượt bên ngoài biển số 70A 17146 cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai đứng quỹ quyền các anh chị xem vừa dọn xong đánh bát à, mới can à, dán bộ tem mà mới chát à, sơn vi tính nha cực kỳ đẹp nha các anh chị à, 235 triệu xe có bể bước phía dưới ba ga phía trên bốn cái vỏ mới thay à, bộ da xịn theo xe cực kỳ đẹp các anh chị xem như thế này không đẹp bằng thực xem thực tế nha đặc biệt xe này không có lỗi với các anh chị không lỗi về khâu tông đụng cho nên gầm máy à, khung sườn rất là đẹp đó, giá tiền chỉ có 235 triệu thôi giá mùa dịch bao rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho các anh chị nha anh chị nào kết nối thì gọi cho cửa hàng qua số Zalo 0919243566 hoặc số di động 0868337779 cửa hàng xin nhắc lại số di động là 086833 7779 à, à, hoặc số Zalo 0919243566 0919 24 3566 cho ta xem sơ lược bên trong nha <clears throat> à, cái này à, bộ được bộ da đẹp lắm các anh chị bọc bộ da rin của hãng rất là đẹp luôn cực kỳ cứng luôn nha cực kỳ cứng à, phiên bản G các anh chị nhé phiên bản G xe này không có kinh doanh qua dịch vụ nha xe tư nhân ủy quyền các anh chị nhìn tay lái nè khá là đẹp chưa tay lái tay số cực kỳ đẹp nha có màn hình sẵn này các anh chị à, màn hình cảm ứng sẵn cần số đây à, à, giá tiền của mình là 235 triệu bao công chứng ủy quyền hoặc rút hồ sơ gốc anh chị nhé ừ, xe sùng chỉ riêng, riêng tuyệt đối anh chị sùng chỉ riêng tuyệt đối à, bọc sàn rồi nha bọc sàn một lá phong rồi à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai nha chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng Đặc biệt là cửa hàng luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai với hình thức là chúng ta xem video như thế này chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook à, bán thôi à, các anh chị xem nhớ bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình thì à, cửa hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc Toyota Innova đủ loại nha các anh chị xem mà bấm nút đăng ký thì à, kênh YouTube sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về qua tin nhắn nha vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe Xin nhắc lại chiếc xe này là Toyota Innova G nha các anh chị. Năm sản xuất 2006, xe cực kỳ đẹp nha. Đẹp ngất ngây luôn á. Đó, vỏ mới bốn cái vỏ mới thay. Nước sơn à, rất là đẹp luôn. Sơn rất là đẹp. Bọc sàn, ghế, bọc la phong toàn bộ hết rồi. À, phun nước, ghe mưa, cảm biến. À, 235 triệu nha. Anh chị nào lấy chiếc xe này về xài kinh doanh mùa dịch à, hoặc là kinh doanh du lịch thêm cũng như là mua cho anh em bạn bè người thân thì yên tâm nha à, xe cửa hàng vừa lấy về dọn xong đẹp lắm à, vừa dọn xong mới can luôn gầm máy à, sơn bảo trì bảo dưỡng xong hết giá có 235 triệu thôi Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G à, các anh chị lưu ý số Zalo của cửa hàng là số 0919 à, 24 3566 còn à, số à, di động là 0868 33 77 79 các anh chị nha xin nhắc lại là 0868 33 77 79 các anh chị xem cái nước sơn chúng ta đậu trong nhà mà chúng ta sáng như thế này khi đậu ra nắng rất là đẹp nha xe có ba ga mui rồi các anh chị nha vỏ mới bốn cái vỏ mới luôn nha bốn vỏ mới ken luôn à, các anh chị xem đúng đời 206 phiên bản G nha xe này gia đình không kinh doanh dịch vụ các anh chị nha xe cực kỳ đẹp luôn á ba ga nè đó, ba ga bể bước bọc sàn ghế đẹp la phong đẹp gầm máy êm à, xe không lỗi à, xe không lỗi nha ở trong nhà trên cửa hàng à, quay phim bật đèn lên anh chị nào à, có nhu cầu à, chúng ta làm thêm nghề kiếm thêm thu nhập à, mùa dịch thì chúng ta truy cập vào à, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta xem YouTube và chúng ta bấm vào nút đăng ký với có phải màn hình sau khi các anh chị có bấm đăng ký xong thì à, kênh YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ thông báo cho các anh chị biết qua có xe mới về qua tin nhắn nha vì hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 à, chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác cho nên các anh chị lưu ý là chúng ta à, cập nhật xe mới liên tục bằng hình thức đăng ký cửa hàng cũng xin nhắc lại là hàng tháng về rất nhiều xe anh chị nào có bấm đăng ký thì kênh mới biết mà thông báo cho các anh chị qua tin nhắn là có xe mới về nha và anh chị nào không bấm đăng ký thì cửa hàng không biết không thể à, nhắn tin cho các anh chị biết là có xe mới về à, lưu ý là cửa hàng luôn tuyển các anh chị cộng tác viên à, hình thức làm là chia sẻ youtube ô tô lân ngọc đồng nai à, không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải bằng cấp không cần phải à, à, trình độ nha chỉ cần biết chơi Zalo Facebook và chia sẻ là được cửa hàng xin nhắc lại là cách làm rất đơn giản nha chúng ta chỉ cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và xem video à, thích xe nào thì chúng ta chia sẻ bán à, sau khi bán được thì à, à sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng tiền môi giới mà không cần phải đến xem trực tiếp cũng như không cần phải đến nhận trực tiếp nha à, chúng ta à, đăng lên Zalo Facebook và khách hàng gọi thì chúng ta à, chia sẻ à, đăng lại chụp lại số điện thoại khách hàng à, sau khi các anh chị à, chụp số điện thoại khách hàng gửi cho Lân Ngọc Zalo qua số 0919 24 3566 thì cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ gọi lại cho khách hàng và đồng thời à, à, các anh chị à, à, khách hàng các anh chị gọi thì các anh chị gửi số điện thoại à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai sẽ giao dịch trực tiếp với khách hàng sau khi mua bán à, thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng qua số tài khoản ha chiếc xe này không lỗi một chút nào luôn các anh chị nha à, 2006 phiên bản G xe gia đình cực kỳ đẹp gầm máy cực kỳ êm luôn giá tiền chào bán có 235 triệu cực kỳ đẹp à, phiên bản G mình thì đầy đủ ABS à, lạnh riêng rồi các anh chị nhé sùng chỉ nắp nách riêng cực kỳ à, à cửa hàng xin nhắc lại Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G biển số 70A 17146 là Toyota Innova năm sản xuất 2006 nha 235 triệu đây các anh chị có nhu cầu kết nối thì gọi cho Lân Ngọc số di động 0868 33 77 79 hoặc là 0919 24 3566 là số có Zalo nha. Cửa hàng xin nhắc lại là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc. Các anh chị xem nhớ bấm vào nút đăng ký để cập nhật được nhiều dòng xe của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hình thức là chúng ta đăng ký thì kênh sẽ gửi thông báo qua tin nhắn cho các anh chị biết là có xe mới về. Đây ta xem xe lượt bên ngoài Xin nhắc lại là hàng tháng về khoảng 4-50 chiếc Toyota Innova cũng đồng à, cùng à, đời từ 2006 cho đến 2019 20 à, các dòng xe à, cửa hàng về thì sẽ cho đăng lên YouTube hết các anh chị xem nhớ cập nhật liên tục bằng hình thức chúng ta đăng ký vào kênh YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai thì sau khi các anh chị có bấm đăng ký kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết nha rồi chúng ta không bấm đăng ký thì kênh sẽ không thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về anh chị lưu ý dùm nha và anh chị nào muốn làm thêm kiếm thêm thu nhập thì chúng ta bấm vào nút chia sẻ chứ không phải màn hình sau khi các anh chị có chia sẻ thì các anh chị để lại số điện thoại của các anh chị trên à, Zalo Facebook khách hàng của anh chị sẽ gọi cho các anh chị biết vì hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe nha nên kho bến bãi của cửa hàng vẫn còn rất là nhiều xe à, anh chị nào kết nối mua bán lâu dài chúng ta đăng ký vào kênh cũng như là chúng ta mạnh tay chia sẻ mà không cần phải à, à, bỏ vốn bỏ công gì hết nha à, không cần phải bằng cấp kỹ sư bác sĩ gì hết không cần vốn liếng gì hết à, không cần phải đến làm trực tiếp cửa hàng đã bỏ vốn bỏ công dọn xe đẹp cho các anh chị các anh chị chỉ việc xem và chia sẻ và bán thôi bán được sẽ có hoa hồng môi giới tiền giới thiệu và nếu không bán được thì chúng ta cập nhật thêm cho vui chứ không quan trọng vấn đề là chúng ta phải nặng lòng à, thích thì chúng ta làm còn thích chúng ta xem cho vui hoặc có ai mua thì giới thiệu cho bạn bè người thân cùng mua cũng có thu nhập từ Lân Ngọc Đồng Nai giới thiệu cho Lân Ngọc bán cũng có thu nhập giới thiệu cho Lân Ngọc mua cũng có thu nhập nha bữa nay xe về liên tục bến bãi ngày nào cũng về vài chiếc cho nên các anh chị nhớ bấm đăng ký để cập nhật được xe mới qua hình thức tin nhắn của cửa hàng gửi về cho các anh chị qua tin nhắn nếu các anh chị có bấm đăng ký rồi rào tôi là Ngọc hôm nay chúc các anh chị xem xe vui vẻ cũng như chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán nhiều hơn tháng à, trước và thu nhập thật nhiều từ ô tô Lân Ngọc hôm nay lưu ý cửa hàng ô tô Lân Ngọc nay mua cũng như bán đều có hoa hồng như nhau cửa hàng ô tô Lân Ngọc nay chúc các anh chị à, thu nhập thật nhiều có nhiều niềm vui à, và nhiều may mắn trong cuộc sống à, xin chào và hẹn gặp lại xe sau trước khi cấp máy cửa hàng xin nhắc lại số di động của cửa hàng 0868 337779 cũng như số Zalo 0919 24 3566 và xin nhắc là chiếc xe Toyota Innova 8 chỗ ngồi năm xuất 2006 phiên bản G 235 triệu rồi cảm ơn các anh chị đã xem tin trước khi cấp máy nhớ bấm đăng ký và bấm chia sẻ xin chào và hẹn gặp lại xe sau